Thank you. ngàn mấy ngàn mấy trúc lâm xanh thẳm núi yên tử có ai thấu hiểu lòng sống vẫn biết tình ta Chúc lâm chúc lâm xanh thẳm núi ngàn mây, ngàn mây, chúc lâm xanh thẳm núi có ai thấu hiểu lòng xót vẫn biết tình ta mãi đông đầy trên đỉnh núi cao ngôi cổ tự trên đỉnh núi cao ngôi cổ tự tiếng chuông vang vọng lâm tranh pha từ thiên môn nam mô A di đà phật hoàng danh sơn yên thẳm núi ngàn mây ngàn mây trúc lâm xanh thẳm núi yên tử có ai thấu hiểu lòng sông vẫn biết tình ta cao ngôi cổ tự trên đỉnh núi cao ngôi cổ tự tiếng chuông vang vọng Chúc lâm chúc lâm xanh thẳm núi ngàn mây, ngàn mây, chúc lâm xanh thẳm núi có ai thấu hiểu lòng xót tha vẫn biết tình ta mãi đông đầy trên đỉnh núi cao ngôi cổ tự trên đỉnh núi cao ngôi cổ tự tiếng chuông vang vọng cánh đồng trúc lâm tranh pha từ thiên môn nam mô a di đà phật hoàng